que mà kia à chào anh em đã đến với kênh quang huy tv nhá mình là tốt mày tên là gì mình tên là quân ờ. ờ. băng chuối tên gì nóng nóng nóng á vinh à hôm nay thì anh em mình sẽ ờ, mình mới mua mấy mấy hình xăm này này thì cho mấy bọn trẻ trâu nó dán xong tí đợi bố mẹ nó về xem phản ứng của bố mẹ nó thế nào xem có bị đuổi khỏi nhà hay là bị đánh như bị thế nào không đấy <laughs> có rất nhiều hình xăm đẹp đây này Đấy. rồi bây giờ mình sẽ dán cho anh em xem nhá đây là miếng uh, tay đồng hồ à các thứ của con gì đây không biết bóc này ra đây này nào số vào tay tôi thấy ờ, mọi người từng phải nước lên từ từ được chỗ này lại Ủa, giống rồi <laughs> Quá giống Hình tiếp theo nhá Mình con cố Cố tay bên này đi cua anh em nhá cua rất đẹp này xong rồi đây đây bàn tay đi đây mình chạy sang quay xong rồi đây, đây. quá đẹp mấy mẹ mày có đánh nhỉ phải lộ hết cả dạ, mẹ em không về xóa cái này <laughs> không khe nó không ra nhỉ bên này không ra này hỏng rồi hỏng rồi cả không sao cái này hỏng rồi hỏng rồi rồi để không dính nhỉ mình để cho anh cái khác này nè lau lau lau lau đi lau khô đi cái áo đi nhá cái áo đi nhá cái con rồng đấy con rồng anh em ốp thẳng vào tay ạ ốp Ừ. Ui, sợi quá đẹp anh ạ Ui, quá là chân Xóa được, xóa nhanh mà Đấy. Nào, tay nữa, nào qua đây đây dán luôn cái này đi chiều dán dưới này này cá chép ong dưa ấy là con cá chết om dưa rồi quá chất nào đưa đây để anh quay đây nào cởi sàn áo lên sàn, sàn áo lên sàn áo lên đấy cầm bên kia nữa nào đây là thanh liên xăm chỗ cổ báo la đứng im đứng im đứng im đấy xem thì ờ, đợi bố mẹ nó về lâu quá thì anh em ra tắm ao phát minh tắm à hả để tắm rồi hả thằng quân đâu rồi lấy lấy trên này lên nào thì anh ấy òm trong ao rồi lên lên lên lên lên bà tôi ở bên bên, bên vườn bên cho quân sang uh, xem bà phản ứng bà như thế nào nhá anh em lên à, đây, anh lên rồi giờ hai anh em tôi sang bên vườn đấy nhá bên nào ai kệ ố tưởng bên vườn bên này mà không vườn vườn, vườn này à? anh lên xăm chỗ báo cáo chôn này sợ thằng quân nó xăm bà thằng quân nó xăm hình đây này đó ai bảo mày xong đấy đập cho phát cái em tấn tấn nên mẹ anh bảo chứ thằng này ra là là lại đập gấu rồi đó bỏ ra bỏ ra ủa như này ủa chết rồi mày sống mày không đi sống quan chết đó không phải đi tẩy phải đi ờ, tia laser. ấy nó tự dán ở đâu ấy mấy triệu đấy nó bảo đồng uh, ờ, lấy tiền học của mẹ đi xăm vã trận bà đập cho phát thế á Ha ha ha! <laughs> rồi anh em ạ thằng trẻ trâu này bị bà ờ, quăng ghế chạy về nhà rồi <laughs> bây giờ mình sẽ về nhà xem để xóa anh xăm cho nó không về bố mẹ nó lại đánh chết bà về bà phô <laughs> anh em cảm thấy uh, video của mình hay thì nhớ like này subscribe kênh nhá để chị ủng hộ cho mình kênh Quang Huy TV nhá mình là Tuấn Anh Huy hôm nay anh ấy bận rồi Anh ấy uh, ờ, không quay MV được với mình Thì uh, một mình mình với cả một mình mình quay thôi Ờ chào các bạn nhá